Kính thưa quý Phật tử và các bạn, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là Đức Phật có danh hiệu thầy thuốc chữa bệnh. Ngài có thể chữa trị hết thảy những thứ bệnh khổ của chúng sinh, những điên đảo vọng tưởng do tham sân si phiền não gây ra. Do vậy, hàng năm, cứ vào ngày mùng 8 tháng riêng, Chùa Ba Vàng tổ chức đàn lễ Dược Sư để hướng nguyện cầu quốc thái dân an, xã tắc yên bình, nhân dân an lạc hạnh phúc. Vâng theo sự chỉ dạy của trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh,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 thank you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 Hôm nay, đệ tử chúng con vâng theo sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng sự cắt cử của Chư Tăng. Chúng con cung đối Phật Đài dân hương cúng dường trí thần đảnh lễ. Xin được trì tụng kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cầu nguyện dịch bệnh sớm được khống chế và hóa giải, đất nước được an bình thịnh trì. Chúng con thỉnh chư Thiên Long bắt Bộ hộ pháp, chư Giả dạ Xoa đẳng đẳng các chúng phát khởi từ tâm trợ duyên phù hộ cho nhân dân Phật tử có duyên với pháp đàn dược sư này được nhiều lợi ích. Cũng xin hộ trì cho quốc gia xã hội được một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân phấn khởi dốc lòng tin kính tam bảo, bỏ ác làm lành sống đời thiện lương, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau,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 đường à, pháp ma vương à, vô thượng à, ba cõi chẳng ai bằng thầy dạy khắp ma trời người xa lành chúng sanh à, nghiệp ba kỳ ơi à, sướng sinh à, tính à, thường rộng à, Nam mô Như Lai ứng cúng chấn biến tri minh hẳn túc thiên thể thế gian dài vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật thế tôn nhất thiết cung kính nhất tâm kinh lễ a trí a tâm a định a lễ ơi a phật a thiện a thánh xưng các tường vương cõi quang thắng phương đông cùng chữ ma đầy nhà lễ ơi a phật na kim ma sáng phần khắp pháp giới chỉ tâm ma đành à, lễ à, phật Phật ma hải lôi chi tâm ma đầy a lễ a bồ tát na nhật quang biến na si tâm ma đảnh lễ nam mô thập phương pháp giới thượng chủ tam bảo tâm đảnh lễ nam mô thập phương pháp giới thường trụ tam bảo chỉ tâm đảnh lễ nam mô thập phương pháp giới thượng chủ tam bảo trăm vừa đón à, pháp giới thù thật lỡi bạch rằng dạ mong thế tôn nói chúng con xin nghe phật bảo amore Lord. năm mới đến khi đã mang nhìn đủ không dân lẫn của nhau mà lại còn giúp đỡ lẫn chư phật hộ niệm tương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 Hồi hương nguyện cầu Pháp Phật sâu màu huyền diệu Mỗi ngày mỗi dòng khắp trốn khắp nơi Tăng chúng an hòa tình tiến không ngơi Mãi mãi hoàng truyền chinh Pháp Mong nguyện Tăng Ni Phật tử tu tập mãi bình yên Chúng sinh khắp mọi miền đều được thấm nhuần lời Phật dạy Nguyện cho Tổ quốc khang ninh thái bình thịnh vượng Đất nước đẹp giàu dân tộc trung kiên tri đức tròn đầy nhân tâm hòa lạc Toàn thể chúng con nương nhờ công đức này Thân tâm thân tái tai ất tật bền tiêu trừ oán khiên dứt sạch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 hồi hướng cho các hương linh gia tiên tiên tổ của chúng con cùng các hương linh anh hùng liệt sĩ chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn Hoàn tử vô danh chúng sinh ngộ sát cùng thập loài chúng con hồn danh vô vị hữu vị vô danh được phát tâm tinh giác lìa chỗ tối tâm khởi niệm từ bi xa rơi đường khổ tin sâu tam bảo sinh về nơi coi phật yên vui hồi hướng cho chúng chư thiên chư thần về trong pháp hồi được tăng phước tăng duyên có thêm ngoại lực tăng trưởng công đức bồ đề cầu vô thượng đạo Phổ nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh Phật pháp thể hưng tam độ dứt na sạch nhà nam mô Phật nam hồn na sư

bao nhiêu con xin lấy đó